ăn thật luôn à? À đấy à? Thế chúc à, em à, bán ăn thật à, may mắn nhá đạt điểm, điểm 10 cao nhất nhá <laughs> Đấy là con của anh Pó mọi người Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực nhà anh Pó nhé Vừa nãy thì Giang cùng anh Pó cũng như là với bà chia sẻ về câu chuyện của anh Pó đi lạc từ Việt Nam sang Pakistan thì mọi người nghe cũng đã biết rồi. Anh đi làm bên Trung Quốc bị người ta đuổi đánh này, cứ thế mà chạy chạy thôi đến tận à, bên Pakistan thì cũng bị người ta đuổi đánh sang là nhốt vào trong nhà tù sau đó thì nhà báo Việt Nam mới biết phát hiện ra là người Việt Nam và báo lên đại sứ quán thì khi mà đại sứ quán mới biết được sẽ liên hệ với đại sứ quán ở bên uh, Pakistan để đưa anh ấy về từ Việt Nam đấy Hôm nay tiếp tục là Giang vào đây là cùng với uh, gia đình thì đang có mua một con ngan là ba cân tư để ăn cơm cùng à, gia đình anh Pó và trò chuyện với gia đình anh Pó nhé. Ở khu vực nhà anh Pó này thì à, thuộc thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ở trên này thì à, mọi người đi à, xuống à, đoạn đường nó nho nhỏ này một chút thôi à, có con đường này thì mọi người sẽ chạy vào bên phía thôn Hà Cá chỗ em già đấy về em già thì hiện tại đang đi tập dân quân cũng như con anh Pó này chiều nay như là bắn đạn thật gì đó nên là em cũng không có thời gian cũng muốn cùng bí thư già xuống nhà anh Pó chơi này hỏi thăm gia đình anh ấy nhà anh Phó thì ờ, là bằng tấm pro là căn nhà là căn nhà của mà không mong bằng gỗ này anh Phó đang ờ, mổ con ngan làm con ngan đây ngan này rất là to anh nhỉ con này to đấy ừ, to mấy à. à con này anh có hay ăn tiết canh không hả à, tiết canh ấy à, ờ, tiết có, sống có nhưng mà không biết làm thì lại không làm đâu <laughs> à đây à không biết làm là mình không làm vâng. à. Thế là tí mình à, làm luộc hoặc xào đó anh nhỉ à. con này béo nhỉ anh nhỉ hả con này béo nhỉ con này ừ. con này bé nó không phải to mấy rồi con to là năm cân nhưng mà cái là béo con này ba cân tư mà đúng rồi để vào trò trên Vợ anh Phó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, ờ, 46 rồi Không vợ anh mà Vợ thì à, vợ 42 rồi À vợ 42 à Thì tiên đàn anh có 4 tuổi Vợ anh có tiếng Kinh cũng không nói được chỉ uh, tiếng uh, Mông thôi ừ. <laughs> nó ré này mà dỗ này tạnh này mà chìa chìa đấy này nguồn nước này là mát lắm đấy nhỉ anh nhỉ yeah. Dạ. lạnh từ trong khe núi ra đấy đây rồi à, sạch lắm rồi đây cái này đã tiệt ra chỉ chỉ bao ua chỉ bao chỉ có chỉ bao là con lại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 này uh, sóc muối thôi nhỉ anh em mình sóc muối thôi nhỉ vâng. <laughs> vâng <laughs> ở trên uh, đồng bào hâm mông hà giang thì một người hay ăn thịt uh, sóc muối lắm xía thì bư món truyền thống thằng xía là bọn nó à xía tôi dùng à Như chơi chín mấy đúng không anh? Chơi chín mấy rồi Đấy em bảo mà Đấy bảo Khả năng mà cho uh, thêm một chút nữa anh ạ Cứ chặt ra là cho vào Này Thật ra mình cho vào ấy sau thì nó chín đâu con gan này nó to mà ba cân tư và đúng rồi thì đâm ra rất là dày anh ạ mình cứ chặt cho hết đi chặt cho hết thì tí anh em mình cho vào trong kia là chín ngay thôi mà nhanh chín hơn là mình cứ để miếng to năm nay anh ờ, nuôi không đường thì năm ngoái thì nó được mắt co thì nó bốn năm kênh rồi à đấy ạ à. ngan ờ, của người đồng bào trên này thì ờ, ngon rồi Đấy à hàng ngu mà vâng vâng ừ. Với củ này Thảo tay nghề chuyên nghiệp phết đây còn đùa. Nó cũng Cái hình thế này thì nó má nhàn thì nó trở ở đây. À. trồng <laughs> ở đây thì mã nhàn đúng rồi trồng ở đây thì nó sẽ mát nhà hơn ừ, đúng rồi nhưng là cái là mát nhà nó có mang ăn là được rồi ừ, đúng rồi nhưng <laughs> mà anh trồng cây xoài hoặc cây mít cái gì cũng được anh thử xem thử trồng mà xem xung quanh nhà mình ấy vâng ừ. trong nhà anh có là hơi nóng <laughs> tiết ở trên này à, cái cái thôn này là um, bảo nó trồng đường à, một năm thì nó anh về đó à cái này à đúng là trồng được một năm là anh mới về mà à À cái lúc mà anh à, sang bên Trung Quốc rồi đúng không? À đúng rồi. À. Năm nay thì nó cây này là uh, đường 9 năm thôi. À 9 năm rồi. Vâng, cái này là à. được 9 năm rồi. Đúng rồi, được 9 năm rồi lúc ấy <laughs> Vậy vâng, này nó cũng ờ, tạo cái ờ, bóng mát ra xung quanh nhà anh nhé Đúng rồi. à đây ờ, cho quý vị và các bạn cùng xem cái hành trình của anh Pó đây. Vua Phượt Vừa Già Pó. <laughs> đây là có cả hình ảnh luôn này. Đây là người Pakistan nhé. Hai người đứng bên cạnh ở Pakistan thì là biết ngay mọi người. à, hai người tên uh, đây là cái này cái này chắc bên nhà báo ngày trước là chụp được đúng không anh po có rồi Đó một cuộc hành trình khá là dài Đây lúc uh, anh có còn trẻ trẻ đây này nhà bác Đấy. Đây là bên uh, chắc là đại sứ quán uh, đang ngồi nói chuyện với anh Phó đưa hình ảnh lên. Yon thi cho à, idiri u cho ni Casimit Amagi Ý cho khỉ à, yếu tâm Đi bộ hơn 7.000 km Đây là cái cuộc hành trình của anh có nhá Hành trình phiêu bạt của Thánh Phượt Vừ Già Pó 18 tháng và hơn 7.000 km đi bộ 18 tháng mọi người ạ với lại cả cộng với ờ, bên ờ, anh đi ờ, Trung Quốc nữa là gần 30 tháng Thế anh nói đây một cái cuộc hành trình cho mọi người đây từ phía bên này đây đây bắt đầu về đây theo một cái dấu chấm đỏ đỏ mọi người nhé đây mọi người đây là cái khu vực của bên Trung Quốc cái Lào giáp danh với Việt Nam mình vào đây cái bản đồ này mình nhìn đây này bắt đầu là anh sang bên Trung Quốc này Đấy, vừa giờ bị người ta đuổi đánh để chạy trong cái ờ, vị trí này Sau đó qua Myanmar này nó chạy qua Myanmar này, chạy tiếp sang ờ, bên ờ, Chỗ này nó hơi mờ một chút mọi người ạ này, Phải qua cả bên Ấn Độ nữa mọi người ạ Đấy, Ấn Độ thì Pakistan, Pakistan này giáp với Ấn Độ mà Cái, cái vùng Trung Đông, khu vực Trung Đông này, này phía bạn bên này là cũng giáp với ờ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Dubai đấy mọi người đấy và mình có đọc từ là có sinh năm 1971 tại thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2012. À, từ năm 2012 rồi là có cùng 7 người Mông tại xã Vượt biên đi Trung Quốc lao động tự do trái phép tại Quảng Đông, Trung Quốc. Tại đây anh cùng mọi người bị chủ đánh đập, không trả tiền công và giam giữ trái phép. Tháng 3 năm 2012, khi anh và mọi người bạn trốn ra khỏi nhà chủ đâu đó ở Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, anh đã đi bộ ròng rã 18 tháng băng qua tỉnh Vân Nam Trung Quốc vào biên giới và ngang qua miền Trung Myanmar tới bang Manipur Ấn Độ rồi đến Bangladesh có tiếp tục vào Ấn Độ ở Đông Bengal rồi băng rồi bang Odisha hay còn gọi là Odisha đây. Anh tiếp tục đi cắt ngang qua miền Trung Ấn Độ tới tận phía Tây của đất nước này nơi thành phố Mumbai đông đúc từ đó anh ngược lên phía Bắc đến tận chân dãy Himalaya Wow, sang cả tận ờ, dãy ờ, núi ờ, Hiramea cả tiếp tục hướng tây bắc lên Jammu và ừ, Kashmir cho tới khi vào đất Pakistan bị quân báo nước này bắt vào khoảng tháng 9 năm 2013. Tổng quãng đường bộ ấy tính sơ lược vào khoảng 7.300 km theo lời kể của anh Vừa Già Pó chỉ đi xe lửa tổng cộng chưa đến 4 tiếng khi ở Ấn Độ, còn lại quãng đường hơn 7.000 km qua năm quốc gia là Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ, Pakistan. Anh đã hoàn thành đi bộ bằng đôi chân dẻo dai, không tiền bạc, không giấy tờ và không cả ngôn ngữ giao tiếp. Chỉ một vài từ đơn giản anh học được trên đường đi để xin ăn uống. Sau đó những nỗ lực của Đại sứ quán, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, huyện Mèo Vạc, xã Khâu Vai, cũng như sự hợp tác nhiệt tình của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Pakistan cùng với sự quan tâm của báo giới cả hai nước. Tối ngày 10 tháng 5 năm 2014, Phó đã được trở về trên chuyến bay TG350 sang Bangkok, Thái Lan và tiếp tục TG560 về Hà Nội lúc 9 giờ 35 ngày 11 tháng 5 năm 2014 à, phải nói một cái lịch trình của anh ở đây là một người đã ghi hẳn cho anh một cái cái biểu như này đây còn có cả bên ờ, cảnh sát anh nói là police <laughs> bên Ấn Độ thật <laughs> không sai một chút nào luôn đây bắt đầu lúc đó anh bắt đầu ờ, về đây được bà con ờ, dân bản được vợ con gia đình cư hương chào đón đây đấy ra vợ con đây còn khóc đây này vợ có lẽ anh rất là can đảm một cái kỷ niệm mà chắc có lẽ là trong đời anh à, mình nghĩ là trong đời anh vừa gặp bó là không bao giờ quên luôn cho đến mãi sau này những cái con cháu anh rồi mọi người sẽ lưu lại đó là một cái kỷ niệm để mà hiện tại bây giờ mình đi lại thì không thể đi được rồi bác Về <laughs> hiện tại thì à, Giang với anh Phó là gia đình à, bây giờ mới được ăn cơm Đấy, hôm nay thì uh, nguyên món thịt ngan thôi anh Phó nhỉ? Dạ. Đấy. Đấy là măng này. măng của người đồng bào Hâm Mông nha mọi người nhé. Không có gì đâu <laughs> à, Không có gì đâu Đấy, ngồi ăn cơm để uh, trò chuyện cùng anh Phó cho nó vui Và biết được cái uh, câu chuyện lịch sử của anh ấy Vừa nãy thì gian có ra kia ghi hình cho mày cùng xem rồi Và tất cả mọi hành trình của anh Phó đấy Đấy, Giang có trêu anh Phó là lần sau uh, anh em mình uh, anh có đi lần sau đi uh, rủ em đi với nhá. à, anh em mình đi. <laughs> em cũng muốn đi. lúc đầu đi là tua gì nào mà do vì gì nào thì tua chỗ cũ thế là giờ vì là chỗ cũ là <laughs> cho nên thay đi trả. là kia tôi dùng mà dùng mà đi là là cho cái đầu tua luôn 미마 dạ. mà có con sẽ lấy cho các tàu chuột đúng không bố mò mò ca mò rồi hả cho các tàu chuột thế dạ à. ờ, nhá. chứ. 저도 어, 저 뭐냐? 이거 더 줘봐. 아, 이비만. 찌반 요. 아, 우리 nước ngọt 어때요? PPEP sao đâu mà chớ ở gần đồng bào mong là hôm nay ở đây là có bà ở đây với ờ, anh chị ờ, bác gặp bó thì em ờ, chúc sức khỏe gia đình anh chị nhé chúc bà luôn mạnh khỏe nhé nhá vâng. không có gì ăn đâu vâng, vâng. cảm ơn anh nhá rồi <laughs> thì giang cũng xin mời tất cả thì đấy một lần thì không có gì ăn thì nó chỉ nó chỉ ở cháy dầu thôi vâng, cơm với giang với anh phó nhá trò chuyện với gia đình mời anh nhá ừ. Ừ, à. Chú dạ. chó này, chú chú chú tao này Thôi cảm ơn anh Ê, cảm ơn nhá Thôi cảm ơn bà nhá dạ, Thôi cảm dạ, ơn anh, So xinh so xinh, Thôi nào máu đi mọi người dùng đi Dạ. Thử đi Vừa ăn vừa trò chuyện với anh Pó vui cái Để cơm ăn này Không, vâng, không vâng. Bán Cả ngày đói rồi Vâng Mấy bác đây cũng là người ờ, người nùng bác. Bác này biết tiếng Hâm Mông giỏi hơn ra. Mà quen người đồng bào Hâm Mông đa số nói tiếng Hâm Mông với mọi người. Không không có nhiều con thì rất là bỏ. Mấy. Không chỉ bác có có từ tôi à? Tôi đi đi chung này. À, dù con này là do có từ tôi nhớ các anh nhỉ? À, dù con này. Làm đi anh ơi. Dùng đi chị dùng đi. Ừ. Dùng đi bác nhá. Ừ. ừ. À, không, phải ngài đâu. Ôi, à, tụi tụi tụi tụi Putin nấu nấy, ô tụi nó mưa đấy. Vậy. 他说一度你老公thế này nhỏ đó mà tụi bò tin đấy cùng tụi nè mà cùng có cùng ừ. nè cùng chi nó nhỏ đó u chính cho đấy à u chỉ thật sạch thôi tụi nè là vợ mình đúng không à. con nè chứ nhỉ con nè con nè vợ ừ. con nè thì vợ vâng. nó chừng nó này còn nó tạt đóng nói chung là nhà anh bó thì ờ, cũng ờ, nhỏ thôi không không à, được rộng lắm kệ em nói anh ơi không phải gấp đâu đây. cứ để, để để em tự nhiên thôi đây này ăn đấy vâng vâng ăn ơ ơ mấy tủ bò nhưng mà cái vâng, ăn này là rất là to <laughs> làm nhiều rất là món mà truyền thống đồng bào mình trên này đa số là cứ sóc muối thôi nhỉ mà. gà luộc cái là trong muối và sóc sóc lên này có chín nó của tôi à chín nó chín nó chín nó mà u cho hơn đi ừ. Ông bà này không chấm này à? không. <laughs> À, thế để vợ chấm được không anh? Ừ, này cũng ăn đâu. Nhé. Dùng đi anh nhé. Đang chơi anh Phó là hôm nào mà đi đi lần nữa thì cho em đi cùng nhé. <laughs> Alo gọi điện em để em em đi cùng anh. Ừ. Hai anh em mình đi. Đây là già thì con đi rồi. Vâng. <laughs> Đây là già con đi rồi. Thôi em phải cắt ừ, đâu Dài quá rồi Thì em tự nhiên Này, ai đấy Em chưa về thôi, chưa bây giờ anh em mình đi nào được Làm gì có sức mà đi bộ nữa còn nó mới đi đến Pakistan rồi <laughs> Đấy có nghĩa là anh đã được biết à, Pakistan hỏi bà đã, đã biết Pakistan đâu chưa? Ừ, Tính đỏ bà chưa biết Trung Quốc còn chưa đến Đấy <laughs> Anh đi được à, năm nước qua năm nước này nhá Pakistan, Myanmar nhá Ấn Độ nhá vùng um, ờ, đông bắc nhá dạ, là bên phía bên anh đã đi rồi mấy nữa sau nữa mấy nữa vâng. vâng vâng ờ uống anh nhỉ dạ. nó khỏe nhá dạ, ờ, mời ờ, chị nhỉ đã để là nó lo mà làm một thôi chùa nó có một ít thứ cô nữa ừ. thấy cả mà con ai à phải cảm anh nói chung là ngồi ăn cơm nói chuyện về gia đình anh phó anh phó rất là vui tính vì anh ấy à, tiếng à, kinh không nói được nhiều đấy nhưng mà đi rồi cũng, à, biết ít ít là cũng <laughs> nói chuyện là được rồi cũng biết nghe mấy ừ. <laughs> đúng rồi mà thì ngược lại tiếng mông em cũng chỉ biết ừ, ít thôi thì từ hầu không biết nhiều rồi. như anh ấy <laughs> vâng. ừ. ừ, được. ngon anh nhỉ ra này ngon, rất là ngon mọi người Ăn rất là ngon Còn non Vâng ba cân mấy là to đấy Thôi Còn nó mở Thôi cháu ăn cơm con con trai ờ, út của của nhà bố có à đúng rồi đấy, ăn cơm thấy bát ra đó này anh về thì mới đẩy con này mà à, à anh về xong mới uh, sinh ra cháu đúng không ừ thế là rất là may ừ. hạnh phúc ờ à, thế thằng là ở chú trên ăn cá mà có ăn cơm à ừ. có ăn cơm à? Ừ. à không phải nó bảo là không ăn cơm thì nó uống nước ngon này à thế thì uống đi uống nước ngọt thôi <laughs> nói chung là em ờ, khâm phục cái nghị lực của anh đấy để đi được như thế đấy và ờ, thực tế câu chuyện ngày hôm nay thì Giang vào mới ờ, là người nhân chứng là lịch sử và nó có thật đấy người thật việc thật anh phó nhỉ vâng. nhưng không này nói dối này bảo mọi người bảo là không phải anh phó sang bên Pakistan đi bộ chết giờ <laughs> mọi người không tin đấy <laughs> và vâng, có cả hình ảnh này chụp lại hết có cả ảnh của anh ấy. Vâng, có hết rồi à. Ừ. nhà báo chụp đúng không anh hai hai hai người mà áo à, à, cái cái quần vải này là poli của Pakistan à poli poli ừ, Pakistan poli của Pakistan vâng công an ừ công an cảnh sát đi ờ. cảnh sát ừ. nhà như thế nào rồi nhà tết ồ bữa tiệc Pakistan không ờ. ừ chỉ giờ như nào ừ. à trong này chỉ giờ như nào mà bà thì à, khả năng các nước bà chưa biết hết được oh, bà, bà chỉ biết à, đất nước Việt Nam ngày cứ phải là Việt Nam hết rồi vâng đúng rồi mấy nữa thì miền Việt Nam rồi đấy à, <laughs> em mời anh à, một chén nhỉ vâng. chúc sức khỏe anh nhá nhé Ây da Cảm ơn anh Việt, Việt Nam là nhỏ bé thì nó <laughs> Không à. có vâng. lớn ngày thì nó ăn thôi rồi, ờ, ăn thôi ừ. nếu Trung Quốc thì đất nước cũng khá là rộng ờ. đứng sau um, Nga thôi không không có Nga không có người nhận nước lấy ngày thì nó nói Việt Nam thì Trung Quốc lấy hết rồi đấy đấy đấy đấy là cơ nên là anh phó là được vinh danh là phượt thủ đấy gọi là vượt biên đấy ừ, ừ đi uh, xa nhất được đi xa và đi uh, bộ đấy chứ không phải là đi ờ, đi xe máy ở ô tô đâu bây giờ để một cá nhân một con người mà đi ô tô đi xa nhưng mà đi bộ đấy bây giờ theo đang nghĩa để một cá nhân mà đi bộ hay là đi ô tô hay đi tàu hỏa hay đi bằng cái phương tiện gì cũng rất là khó để mà sang bên ấy không đơn giản một chút nào nên là đang rất là khâm phục cái nghị lực của anh có trong suốt cái thời gian mà anh ấy đi bộ mà 8 tháng hay mới đấy Nghe đẹp trường hợp bây giờ hiện tại mà để cho Giang đi bây giờ khả năng cũng không đi nổi Và mà ai đó không thể thực hiện được cuộc hành trình này Đúng không anh Phó? Vâng Không thể đi được luôn đấy Và câu chuyện này cũng có thể là anh Phó là một cái sứ mệnh sang bên đấy để có thể là trải nghiệm cuộc sống mình bên đấy mà biết ở ờ, bên Pakistan Ấn Độ như thế nào có giống Việt Nam không có giống Việt Nam anh hả ở bên đây có giống mình không mà không ừ, không không giống à cái khác rồi <laughs> khác rồi <laughs> chỉ đa bố à? này cho cô chú này cái mềm mềm xíu à, ý là bây giờ nào hả ừ. Ừ. 你绕远就不？我搞天路了，那那么了那没呢？俺不咋的，我还那毛的那谷地的段，那米然后俺自己弄，连咖啡都，连咖啡，嗯。那chỗ chân này à? Ông bảo cháu vào đây ngồi ăn luôn Mình ngồi để ngoài đấy đâu mình Mình rất là vui hôm nay vào <laughs> gặp gia đình anh Phó Hiện tại anh Phó là đang làm ở chỗ nào nhỉ? Bảo vệ ở trên này anh nhỉ? À, đúng rồi. Bảo vệ ở chỗ kia ờ, ờ, công cái nhà máy ờ, sản xuất bột xi măng của người Trung Quốc đúng không? À, đúng rồi. Tháng này bao tiền anh nhỉ? Ừ, 2 triệu. 2 triệu một tháng. Vâng. Ừ. Thôi cố gắng anh ạ cái gì cái làm việc gì cũng thế thôi nghĩa là về Việt Nam là có vợ có con cái là cảm thấy vui hạnh phúc rồi còn việc khác thì mình cố gắng ờ, phấn đấu từ từ <laughs> Ồ, vâng. em mong là ngày xưa không đi học thì bây giờ thì nó nó không biết cái gì chứ chỉ à, mà xử lý trên này đâu à đây không sao không sao <laughs> <laughs> cái đấy mình khắc phục dần rồi sau này đến để ờ, con cháu mình sẽ tốt hơn mình chứ đi đi đi làm sao nhưng mà không vâng. biết người của Việt Nam nên mà không biết tiếng Việt thì khó à, không biết tiếng Việt là khó đúng không có lẽ phải học <laughs> đúng rồi cũng như là em không biết tiếng Hâm mình ấy cũng phải học mà ừ, học chớ thôi nhà, nhà học chớ nó mỏ là giờ đại chế Việt Nam bao ở chỗ ở đây ở đây bao ở Việt Nam mình à chị yon này nè à, thọ thọ như ok là mà là như tập bao đấy mà là mới đại tiền nên ok là tiền bao không ừ, ừ như có lý nữa mà lại mua lúc à um, là mua là chùa bà đu lấy bao mà ừ, thế chùa máy tính này, tàu nó máy tính chùa tới bao ừ. anh nói gì em có hiểu đâu biết <laughs> nghe à dùng đấy nhá dùng nhá dùng cơ nhá rồi ừ, dùng đi thôi anh ạ cứ dùng dùng Ủa, nó mỏ dạ. hả bán nhá bán nhá má mà hại đấy 蛮khỏe vào không phải ngại đâu 我告诉你，才不那妹妹的。不那才到了，那才到了。才木啊，老了，才木才走路，有嘞。啊，老你也得了。唔使撈喎。哦，多咋。啊咧，à, anh dùng đi, bà dùng nhá, dùng tự nhiên mà nhá. Ừ. Thật sự là gia đình anh Phó rất là vui tính ừ. Từ vợ rồi là đến ờ, tất cả mọi người Cả bác đây cũng rất là vui tính chỉ tiếc mỗi tôi là ra không nói được tiếng hâm mông biết tiếng hâm mông như anh phó là khả năng em sẽ nói vui hơn nhiều hơn không biết thì người của việt nam thì nó từ từ hỏng mới biết rồi vâng. hai bữa cơm khá là nóng mọi người thời tiết trên này bây giờ hiện tại là 37 38 độ rồi mùa hè Thôi cứ để đấy kinh em tự nhiên đây rất là ngon có tại đây tại mà cái là cái ờ, cuộc nói chuyện ngày hôm ờ, nay của ờ, Giang với tại được của đấy có về gia đình thì cũng xin phép được khép lại đây thôi để cho bác gái với lại là chú anh phó và vợ anh phó cũng như là Giang để có một cái ờ, không gian là ăn uống nó tự nhiên hơn đấy thì <coughs> Giang xin ờ, phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây à, xin chúc cho quý vị cũng như các bạn có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc và mát bên gia đình người thân nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn ở video sau mà ăn uống như nào và anh ngủ như thế nào cái ngủ nghỉ của anh ấy mù tàu pư đâu? pư thì kê lộc pư tàu tàu kê thế là mà tết trên nền này mà bự tê trên chúng tê trên nền này mà bự Tết kia tê cá trên thế bự thế bảo tối chỗ nào thì ngủ ngủ chỗ <laughs> đấy là ngủ đường cũng ngủ ngủ tối à. ở đây ngủ à tối là gốc cây đấy. gốc cây ở đường thế nhưng lúc mà trời mưa thì như thế nào nó na thì hỏi giờ cái thì có thì là cứ là <laughs> Ừ, mang một cái áo mưa à lúc trời mưa là mang áo mưa không được tên đủ ghế nhỉ đủ đê à là đó thì sao này <laughs> nhưng mà nó là suốt 2 năm như vậy ấy thì là như bà cũng biết là bình thường như bà cháu mình thôi lúc ra ngoài mà nắng mưa này mình không biết xong là ăn uống ốm đau này thì trong quá trình anh đi anh có ốm đau không mò mò chỉ mò à mua mô cái dầu ờ. à đây cháu mình à con à. con út à nước của cháu à lấy nước uống này anh lấy nước rót ờ, cho mọi người uống này nước lạnh của bà ấy thế ờ, vô thi hồng à, chỉ có cốc không lấy nước ra uống cho mọi người uống ừ, ừ, thế nhớ là thêm tí à, hóa ra là cái, những lúc mà mưa nắng này anh ấy có áo mưa anh ấy đội rồi những lúc mà anh đi ờ, cảm trời tối và mệt anh xin ngủ ngủ gốc cây hoặc là ngủ ở nhà người khác cũng được nhưng mà lại giang không nghĩ là bản thân cháu cũng không nghĩ là anh lại sang bên tận Pakistan tại vì sang từ đây mà sang bên Pakistan là gần 8.000 km đấy đấy cũng rất là xa để mà bay vé máy bay thì cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ mới sang bên đấy được ừ, thế mà nó cũng đi thế bộ mà thôi. anh ấy đi bộ được mà sang bên đấy được phải nói là em không phục anh <laughs> cứ đi cứ đi thế này à. thế thôi thế nên lúc mà anh ờ, sang bên đấy ở bên Pakistan thì người dân ở bên đấy là người ta có biết anh không là người ta không biết đâu. À, người ta có đánh đập anh không ở bên Pakistan đấy người tàu gì tàu đánh tàu đánh tàu với đấy tôi à

à, vẫn ở thế à, có nghĩa là anh ấy đã sang bên Pakistan và sau đó thì sang bên đấy nó bị người dân bên đấy người ta cũng đánh đập đánh đập ừ. thì vì ở bên dân Pakistan nên theo Giang được biết ngày trước mà Giang có sang Ả Rập xíu thì dân đạo hồi rất là nguy hiểm vì cái ờ, một tín ngưỡng của người ta có thể sẵn sàng là hy sinh rồi là rất là nhiều thứ làm cái mà nó mình không không nghĩ đến đâu em phải sang trực tiếp mình mới biết và khi biết là anh pó như vậy thì mình mới biết là một cái câu chuyện khá là dài để mà ngồi ờ, bây giờ anh anh vẫn nhớ lại được hết anh nhỉ những cái gì mà mình đã từng trải qua là ăn uống ở đâu hoặc làm gì thì khi anh sang bên đấy thì ai ai là người phát hiện ra anh ờ, là đưa anh về Việt Nam anh còn nhớ Ờ, một nhớ thì hắn tàu hắn tàu tên à? Tàu gì gì bố? Ở, ở đấy được 8 tháng. Lấy pu lút chế nhau. Ủa, lấy dùng một cái thỏ cùng cho lời cho cái thỏ ấy. Ừ. Ở ờ, lấy đi nhốt với những người tù đấy. À. Sau đó thì ờ, à, nhưng, nhưng à? mà ai ai đưa bó về nhà ấy bác? mà từ từ à, từ từ thế bao ao hai tiền nhau mình xin na thế cho ao lọt ô mua ô đủ cho nhau có tiền đi mà hai tiền nên sai nhau hôn nhiều hai liền thế thì u thế khởi hai giờ nên hôn nhiều u thế bao hai tiền hôn nhiều mà bây giờ na u thế khởi đi thu ừ. nhà bao thì tụi tụi na sợ thế cho nó được đại sư qua thế thì cụ à, tỉnh nói như na nhà tụi na sợ thế thì tàu lãnh lọ chú si hầu chú gia thế thì thế thì lãnh tỏ lọ Na sơ nhà tê tê. Nhà báo à? Nhà báo à? Ừ, nhà báo Huni à? Bảo nhà báo ấy phát hiện bảo là người Việt Nam. Thế mới mới mới báo xong mới đưa về đưa sang Việt Nam. Ừ. À. Cái gì Nam Sơn đâu, nhà báo Nam ừ. Sơn. À, có nhà báo phát hiện đó cảm ơn anh nhé. Rồi, ừ. ờ, anh uống nước đi, gia đình uống nước đi, bà uống nước đi. Ừ. Hậu đen à? Nam Sơn bà nhà bao đã hôn nhỉ nào à? chúng ta soi mà lấy bao à, nè, cho hỗ trợ bé đúng không mà nè, hay thì xanh mà giờ hỗ trợ chút chứ mà nè, chúng ta soi ừ tức là nhà báo là biết đến anh sau đó mới đầu mới ờ, mang thông tin của anh xong mới đưa anh đến đại sứ quán ừ, nó có đại sứ quán Việt Nam mình ở bên đấy đúng không? Yeah. Dạ. Đấy. Yeah thấy tim nó là sao đây à, rồi, cảm ơn anh sức khỏe anh nhé và chào sức khỏe em nhé thì vì à, đi nước ngoài này trước là giang có đi xuất khẩu lao động ấy thì mình cũng sẽ là rất là dễ hiểu khi một người bị lưu lạc như vậy thì à, người ta sẽ bắt anh ấy vào nhà tù ở bên đó sau đó thì nhà báo Việt Nam biết phát hiện và sẽ báo lên đại sứ quán đại sứ quán đưa anh về thế là lúc anh về Việt Nam anh đi máy bay về hay là Đi bằng cách nào về? để mấy mày à? À. Là anh à, được à, đại sứ quán à, chở máy bay về. À. Mà suốt quá trình anh đi như vậy mà không không ốm đau gì giỏi nhỉ? Nó bảo vẫn ốm chứ. Ừ mà, lúc đấy là con ở nhà vợ con nhà chắc là lo lắm đấy nhỉ ủa rồi à, nhìn nhà ung thiếu cho chú nhìn đi được không ờ chỉ là chỉ bút chua chỉ ồ thì thì bao à bút chua chỉ ơi nhiều quá điều ừ. là bao à giờ chỉ này là bút nhiều rồi là chỉ bút khi em biết bố em như vậy thì em có ở nhà với mẹ em là có lo lắng không có chứ ạ đúng không sốt ruột chứ đúng không nhỉ <laughs> mình có nghĩa là không biết là bố mình đã đi đâu và đang làm gì ở như thế nào Tại vì người ở nhà sẽ có một cái tâm lý như vậy À, chứ ừ. bố em đi thì em tầm 8-9 tuổi thôi À lúc đấy là em mới 8-9 tuổi Vâng À lúc đấy là cũng đang học lớp uh, ờ, 2 thôi nhỉ Vâng ừ, Cũng còn nhỏ à, kia là em học lớp 5 rồi đấy À em học lớp 5 Vâng dạ. À nghĩa là mình đang học lớp 5 rồi lúc mà bố mình ờ, đi như thế à, Bảo là đi sang bên kia đi à, hay công làm kia nhưng mà bảo là cũng được tiền nhưng mà nửa đi xong là có hỏi đánh hoàng chủ đánh thì nó bỏ chạy sang bên kia à <laughs> bỏ chạy sang bên đây ừ. mà ngồi tiếp xúc nói chuyện với anh phó mà anh rất là vui tính mà khi anh khi anh về Việt Nam ấy khi anh về Việt Nam là đưa, đưa sân bay về xong là mọi người đón xong có các nhà báo hoặc đài truyền hình về ghi hình đúng không? có mà. Ừ. Thì cái, cái câu chuyện của anh ấy thì nó rất là ly kỳ, <laughs> nó không phải là đơn giản nếu như mà đặt trường hợp em ấy thì em không thể đi như thế được thì ngay cả hiện tại bây em cũng không thể biết là mình đường nào mình mình đi sang Pakistan được <laughs> may ra thì em có thể bắt vé máy bay em đấy du lịch thôi nhưng mà anh đi được ấy <laughs> không biết cái gì cứ đi cứ đi bộ thôi đi bộ thôi, đi bộ Đấy. Cứ đi bộ đấy hàng 8.000 à, km cơ mà à, vâng. Mà lưu lạc ở bên Pakistan là 8 ờ, tháng anh nhỉ Không ờ, có đêm à? 8 năm rồi ừ. Không 8 tháng ở bên Pakistan đấy à, 8 tháng rồi ừ, ờ, 8 tháng bên đấy xong là người ta mới phát hiện ra anh ấy vâng. Mới đưa về Chứ còn hiện tại là câu chuyện đã được 8 năm rồi à? Nhưng mà những cái ký ức của anh ấy, những cái, cái kỷ niệm của anh ấy vẫn còn anh vẫn còn nhớ Thế anh bó được được mấy cháu Nhà em ấy, bố sinh được mấy người con À, sáu đứa con ạ à sáu à sáu người con thế là thành là lập gia đình hết chưa dạ, cháu chưa đâu à chưa đâu có hai gái thì nó đi lấy chồng hết rồi nhưng mà à hai chị gái đi lấy chồng thế thì em thì chưa lấy đâu à thế còn mấy anh chị em à vẫn chưa lấy à à không đưa ấy cho cháu cũng được mà thiếu lút tiền